Vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc, Việt Nam quan ngại Singapore cháy hàng. Thực hư ra sao? Báo điện tử Soha vào ngày 31 tháng 8 năm 2021 đã cho đăng bài viết có tựa đề Vaccine Sinopharm cháy hàng tại quốc gia Đông Nam Á giàu có. Phí tiêm 1 triệu 6 Việt Nam đồng, dần xếp hàng cả tháng mới được tiêm. Theo đó, nội dung bài báo có nói do nhu cầu áp đảo từ công chúng, các tổ chức y tế Singapore đã bắt đầu cung cấp vaccine Sinopharm từ ngày 30 tháng 8 năm 2021. Tác giả bài viết đó còn dẫn chứng số liệu của Healthcare Singapore IHH rằng tổ chức này đã nhập khẩu hơn 10.000 liều vaccine Sinopharm do Trung Quốc sản xuất và hơn 6.000 cá nhân đã đăng ký để chích vaccine Sinopharm tại cơ sở này. Tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng ETCCD, bác sĩ dịch tễ, từng làm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ và Vaccine thuộc Bộ Y tế khi trao đổi với e RFA hôm 1 tháng 9 cho rằng có thể đây là cách quảng cáo của Trung Quốc. Chả biết mánh lưới quảng cáo làm hàng của chúng, Trung Quốc, chúng có thể tạo ra được một vài phòng khám cháy hàng để phục vụ mục đích riêng của chúng vì bài viết cho thấy chỉ có số lượng nhỏ mà thôi. Ngoài trích dẫn thông tin từ IHH Healthcare, bài viết trên báo điện tử Soha còn trích dẫn thông tin từ người phát ngôn của phòng khám phẫu thuật và laser medic cho biết họ nhận thấy sự quan tâm lớn của người dân đối với vaccine Sinopharm như một khẳng định rằng vaccine Sinopharm đúng là loại vaccine đang được săn lùng trong thời điểm việc tiêm chủng là cần thiết cho các quốc gia trong khu vực. Để tìm hiểu thêm về nội dung trên, RFA hôm 1 tháng 9 liên lạc với tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ICS của Singapore và được ông giải thích. Tin này do người Trung Quốc ở Singapore viết quảng cáo cho vaccine Sinopharm, báo Soha dịch và thêm chữ, rồi đăng lên. Quá là bậy, Singapore nhập vaccine Sinopharm để tiêm cho số công nhân xây dựng người Nam Á đang làm việc ở Singapore. Theo tôi, Singapore nhập vaccine này là do Bắc Kinh ép, nhưng họ cũng vui vẻ nhập vì 86% công dân Singapore là người gốc Tàu. Nhưng họ không xài đâu, mà chỉ tiêm cho những người Nam Á vì rẻ tiền. Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2021, Singapore đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 cho 80% dân số, trong đó có 57% tiêm Pfizer, chỉ có 1% tiêm Sinopharm và Sinovac, khoảng 6% tiêm GNG và còn lại là tiêm Moderna. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết thêm, nhìn đến bản chất vaccine Sinopharm có hiệu lực miễn dịch chỉ có 63 đến 64%, trong khi vaccine Pfizer có hiệu lực 94 đến 96%. Nhân sự việc này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cũng giải thích thêm vì sao gần đây người dân Việt Nam sống ở tỉnh Bình Dương phải chấp nhận tiêm vaccine Trung Quốc. Ông nói, ở Bình Dương, giữa sống sót và chết thì người ta nên chọn tiêm vaccine Trung Quốc vì không có loại nào khác. Đến nay, chỉ duy nhất có Vạn Thịnh Phát là công ty tư nhân mua 5 triệu liều Sinopharm, họ mua và cho thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho dân. Ngoài ra, Bắc Kinh hứa cho 2 triệu liều, 200.000 liều Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã nhận, nhưng 100% quân số lính Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vaccine khác rồi. Tôi chưa nghe Bộ Quốc phòng Việt Nam dùng 200.000 liều đó vào việc gì. Quảng cáo cho vaccine Trung Quốc 5 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm Trung Quốc do tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ, toàn bộ chi phí mua đã được tập đoàn này chuyển đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để tiêm chủng cho người dân vào ngày 9 tháng 8. Tuy nhiên, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh cho RFA biết họ từ chối tiêm vaccine của Trung Quốc cho dẫu có bị phạt vì nghi ngờ chất lượng và độ an toàn của vaccine do Trung Quốc sản xuất. Sau đó, truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn gửi Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được mượn tạm 500.000 liều vaccine Sinopharm để tiêm cho những đối tượng ưu tiên. Tính đến ngày 30 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục nhường lại 1 triệu liều vaccine Sinopharm cho tỉnh Bình Dương. Từ những số liệu dẫn chứng trên có thể thấy rằng người dân Việt Nam đang không mạnh mà với vaccine Trung Quốc. Vậy mà loại vaccine này đang khiến cho dân tình đảo quốc sư tử phải mất hàng tháng trời để được tiêm, như lời bài báo viết. Liên quan đến việc vì sao báo Soha lại giật tít như trên, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định. Tôi nghĩ do Soha là báo của Hiệp hội Tiếp thị và Quảng cáo, nên có thể đã nhận tiền của Bắc Kinh để quảng cáo cho vaccine tàu, vậy thôi. Nguy hại hơn, Soha còn từng có nhiều bài phân tích địa chính trị theo hướng thần Bắc Kinh. Họ làm vậy cũng chỉ vì tiền và được đám tuyên giáo cho phép. Thực chất thì tuyên giáo không ưa Bắc Kinh nhưng làm thế để tung hỏa mù làm cho Trung Quốc không nắm được Cộng sản Việt Nam thực sự nghĩ gì. Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba, diễn ra hôm 24 tháng 8, Bắc Kinh hứa viện trợ cho Việt Nam thêm 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và cam kết sẽ xem xét tiếp tục viện trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới. Trước đó, Việt Nam đã nhập về tổng cộng 2 triệu 700 ngàn liều vaccine Trung Quốc, trong đó gồm 500 ngàn liều đầu tiên là do Trung Quốc tặng có điều kiện, 200 ngàn liều do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam và 2 triệu liều còn lại là do công ty Vạn Thịnh Phát đặt mua bách nhất trong việc đưa tin. Trở lại với bài báo về vaccine Sinopharm của Trung Quốc mà Soha đăng tải, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già khi trả lời RFA hôm 1 tháng 9 nhận định. Việc các tờ báo Việt Nam gọi vaccine Trung Quốc cháy hàng thì thứ nhất vaccine không phải là một món hàng thời thượng, thời trang mà người ta đang săn lùng. Vì vậy tôi cho rằng dùng chữ cháy hàng là không nghiêm túc trong hiện tình thê thảm của Việt Nam – Thứ hai, ngoài các trang báo này thì các trang như Tuổi Trẻ, Thanh Niên từng đưa những tin vaccine Trung Quốc không an toàn, hiệu quả thấp. Tôi nhấn mạnh tất cả đây đều là báo chí quốc doanh. Điều đó cho thấy báo chí quốc doanh của Việt Nam tỏ ra bất nhất trong cách đưa tin về vaccine. Bên cạnh đó, nhiều nhà báo, nghệ sĩ nổi tiếng đứng trước vấn đề các loại vaccine thì bản thân họ chọn vaccine khác để chích, nhưng vẫn xúi dục người dân chích vaccine Trung Quốc thì tôi thấy đó là hành vi vô văn hóa và bất lương của những con người này. Thứ ba, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già là việc công ty Vạn Thịnh Phát bỏ tiền giúp thành phố Hồ Chí Minh mua 5 triệu liều vaccine Trung Quốc nhưng lại chích vaccine nước khác cho toàn bộ nhân viên công ty mình, thì nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng đây là hành vi khiếm nhã và độ tin cậy rất thấp về lòng tốt của công ty Vạn Thịnh Phát. Ông nói tiếp. Điều đáng lấy làm lạ là cho đến nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thông qua báo chí vẫn không hề có tin tức gì về sự việc nổi trội này. Điều này càng làm dấy lên hoài nghi đủ căn cứ về lòng tin của đa số người dân trước các loại vaccine của Trung Quốc. Ý thứ tư, hiện nay ngoài vaccine Trung Quốc thì còn có các loại của nhiều nước khác khi nhập về Việt Nam đã gây nên tình trạng nhiễu loạn, đặc biệt đã tạo ra tình trạng bất công, với biểu hiện tranh giành đầy tai tiếng khi để cho các khái niệm rất buồn cười như cháu ông ngoại, cán bộ, con ông cháu cha thì được chích vaccine khác. Chính những hành vi này đã đi ngược lại lý tưởng cao đẹp suốt 7-80 năm qua của Đảng Cộng sản. Vì vậy, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, việc bất công trong phân chia các loại vaccine đã đánh sập danh dự uy tín còn sót lại một chút của toàn bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng